con như hạt cát trắng trôi giạt giữa lòng biển xa đường vào đời ôi qua bao la từng con sóng xô thân mịt mờ biết tìm về đâu bên bờ con gia tràng sẽ khác phiêu bạc một đời lóng rồi trở về tay trắng hư không chỉ có chúa đang con hy vọng trong tim ngài đời con khát mong chúa chính là tình yêu một tình yêu vẫn mãi ngát xanh một tình yêu chưa chan hy vọng cho con được niềm vui hạnh phúc Chúa chính là tình yêu một tình yêu vẫn mãi thiết tha thiết tha thiết tha Chúa yêu con tình yêu con như hạt cát trắng âm thầm giữa lòng biển đông đường vào đời ôi quá mênh mông rồi chúa đến ôm con vào lòng với một tình yêu thấm nồng con như hạt cát trắng hiu quanh giữa lòng biển xanh chuyện tình đời sao quá mong manh có chúa đấng con trung thành mãi muôn đời tình yêu vắng danh chúa chính là tình yêu một tình yêu vắng mãi ngát xanh một tình yêu chứa chan hy vọng cho con được vui hạnh phúc Chúa chính là tình yêu một tình yêu vẫn mãi đi trăng bay vào một trời phong ba rồi một mình gióng gió mưa xa và đôi lúc tâm tư nhạt nhòa buồn tìm về nơi mái nhà ôi thăng phần hát cát bé nhỏ mà nhiều dáng trung chẳng tìm được nơi chốn dung thân rồi tay chúa chở che ân cần chúa vỗ về niềm thu đỡ nần chúa chính là tình yêu một tình yêu vẫn mãi ngát xanh một tình yêu chưa trang hy vọng cho con được vui hạnh phúc chúa chính là tình yêu một tình yêu vắng mãi thiết tha thiết tha thiết tha chúa yêu con tình yêu ngọc ngà chúa chính là